Rồi, ờ, xin chào quý vị và các bạn à, Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Phong Bữa nay thì Phong sẽ giới thiệu với các anh chị về một tuyệt phẩm trong lĩnh vực về xây dựng Thưa các anh chị Hiện tại thì Phong đang ở một căn nhà hướng à, Tây Bắc Và anh chị nhìn thấy sau lưng của Phong đó chính là lầu 1 của căn nhà Đây là một trong số những căn nhà có thể gọi là cái mẫu kiến trúc gọi là phá cách và rất là tuyệt vời để cho các anh chị có thể tham khảo để chúng ta có thể nghiên cứu về cái mẫu kiến trúc này lên xây dựng theo hay là không nên xây dựng theo Đúng ạ Bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng à, khám phá căn nhà này Chi tiết bên trong cũng như bên ngoài Bên dưới cũng như bên trên và bên trên cũng như bên dưới Để chúng ta có thể làm nghiệm ra xem là xây dựng nhà theo kiểu à, đơn giản như nhà bên cạnh Hay là chúng ta phá cách như căn nhà này Hiện tại thì Phong đang ở cái ban công của lầu 1 Bây giờ thì Phong sẽ xuống dưới và sẽ review cho mọi người coi từ cái khu vực mặt đường Từ phía dưới nhìn lên và từ phía trong Rồi xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng xuống dưới Vâng thưa các bạn, à, tôi đã xuống đến à, sân xe hơi của căn nhà Đây là khu vực sân xe hơi Và đây là cái con đường trước nhà Thưa các anh chị, căn nhà này thì vừa mới được xây dựng xong Và có một cái điều đặc biệt là nó nằm ở trong một cái đường thuộc vào khu dân cư Và cái đường này thì à, trước giờ nó là đường đất Nhưng mà bây giờ thì đang được nhà nước cải tạo, đổ nhựa Thì nếu như không có gì thay đổi thì khoảng chừng 3 ngày nữa là con đường này sẽ được đổ xong Và đường trước nhà này thì thưa quý vị và các bạn nó là con đường nhựa 5 mét có vỉa hè mỗi bên là 2 mét đó. và căn nhà của chúng ta đây Đấy. xin mời các bạn cùng à, đứng ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn lên cái à, mặt tiền của căn nhà từ mặt tiền cổng phía dưới cho đến mặt tiền à, lầu 1 ở phía trên thì như quý vị và các bạn đang xem thì chúng ta có thể quan sát thấy rằng là một cái mẫu rất là phá cách đấy rồi chúng ta sẽ di chuyển ngang qua bên này để cùng nhìn lên từ phía hông của căn nhà đấy đây là từ bên hông của căn nhà thì khi chúng ta nhìn lên thì chúng ta sẽ có một cái à, ban công rất là dài ở ngay phía trước kéo dài hết khu vực phần sân. Đấy là một nửa của cái sân ở phía dưới là chúng ta sẽ làm một cái ban công để chiều đến mình ra đây mình hóng mát, mình à, làm những ly cà phê cũng như là bàn trà để đàm đạo cùng với bạn bè. Và rất nhiều nhiều những cái để chúng ta có thể bàn luận từ căn nhà này. À, nhà này thì à, do cái đường nó đang làm với lại à, nhà mình cũng đang để trống mấy hôm nay cho nên là nó có một vài những cái cái à, à khung cảnh nó cũng không được à, gọn gàng cho lắm thì cũng mong anh chị thông cảm Đấy. rồi chúng ta sẽ cùng à, bàn luận một chút về cái phần sân và phần cổng về phần kết cấu của căn nhà à, khu vực à, sân cổng ở đây thì anh chị thấy là chúng ta sẽ có cổng sắt bốn cánh cổng sắt bốn cánh này thì được à, sơn tĩnh điện thưa các anh chị đã cổng bốn cánh mấy bữa nay nước nó vào chưa tra dầu tra mỡ thì nó hơi cọt kẹt một tí rồi bên này thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn là những cái ô này đấy tạo thành cái mặt à, trụ cổng rất là đẹp thưa các anh chị đó. rồi dịch một chút vào đây thì à, các bạn sẽ nhìn thấy được cái mặt tiền nó gần hơn nó rõ ràng hơn thì từ đây góc nhìn này mà anh chị nhìn lên thì cái mặt tiền nó sẽ được hơi xéo xéo sang phía bên này đấy và tổng thể của căn nhà thì là nó vẫn vuông thưa các anh chị là tổng thể thì nó vẫn vuông ra nhưng mà mỗi một góc nhìn thì chúng ta sẽ có một cái điểm mà nhìn nó khác đi Đó. nhà này thì à, vừa mới được hoàn thiện xong cho nên là phần sân cổng về phần à, cây xanh tiểu cảnh là bên mình chưa có trang trí gì cả đó à, xin nhắc với các anh chị là diện tích đất của căn nhà này là 6 m 35 và chiều sâu là 19 m nhà này thì nằm ở trong khu dân cư chính vì vậy cho nên là thổ cư 100 phần trăm Gia chủ cũng đang giao bán căn nhà này với giá là hơn 5 tỷ một chút. Anh chị nào mà xem xong video của em Phong và thấy rằng là căn nhà này hợp lý, à, vị trí là ok thì chúng ta có thể liên hệ với Phong để đi xem trực tiếp. Và cũng à, giới thiệu với các anh chị là căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư K8 thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu dân cư K8 nha anh chị nhé, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và vị trí ở đây thì đều là những căn nhà phố liền kề san sát nhau và đường trước nhà nhà mình thì đẹp thôi rồi đúng rồi đường trước nhà này thì khoảng chừng à, vài hôm nữa thôi là sẽ rất là đẹp đấy à, ngay cái chỗ góc cạnh này thì chung là khu vực phòng khách và bây giờ thì phong sẽ mời các anh chị vào trong để cùng khám phá bên trong của căn nhà bên ngoài anh chị đã xem đủ chưa ạ à, phong nghĩ rằng là như vậy là chúng ta đã nhìn được hết cái mặt tiền của căn nhà rồi rất là đẹp đúng không ạ còn về sân này thì cũng xin nhắc với các anh chị là chúng ta có thể để được hai xe ô tô bởi vì là chiều ngang của nhà là 6 m 35 mà tường ở đây mỗi bên 20 đi rồi thì chúng ta vẫn còn lại là 6 mét thì à, bên kia một xe ô tô và bên này một xe ô tô đặc biệt là chúng ta có cái đường hành lang cái ban công ở phía trên toàn bộ khu này đấy anh chị thấy là để ô tô ở đây thì rất là mát không cần phải làm gara coi như gara ô tô nhà mình và sẽ có một cái hành lang dẫn vào khu đây đấy cái chỗ này nó sẽ là sảnh để đi vào trong căn nhà nhà mình thưa quý vị và các bạn sảnh đi vào trong căn nhà thì nó cũng có chiều ngang này. chiều ngang của cái này nó khoảng 2 mét 2 và chiều sâu đấy nó khoảng chừng 3 mét một cái sảnh ở đây và chúng ta sẽ có một cái cửa ở phía này là kết nối với lại khu vực bếp và cái cửa phía này là sẽ kết nối phòng à, khách của căn nhà căn nhà này thì anh chị thấy là phía ngoài kia chúng ta không có làm cửa mà chúng ta làm cửa ở cái phía này mang nối kiến trúc ừ, hơi bị tây âu đấy rồi xin mời các anh chị chúng ta sẽ vào trong cùng à, khám phá căn nhà Thưa quý vị là cái góc Phong đang đứng đây Đấy, kết hợp với đây cái ô đây là các anh chị vừa nhìn từ ngoài vào đấy Thì chỗ này là khu vực phòng khách Phòng khách ở đây thì nó cũng có những cái điểm đặc biệt Khá là đặc biệt đấy Thì ô cửa sổ lấy thoáng ở đây Nhưng mà được xây những cái bức tường rất là bự ở đây Đấy Rất là bự, được chưa? Và cửa chúng ta sẽ nằm ở phía bên này Đấy Còn hệ thống tivi thì chúng ta sẽ kết nối ở cái khu vực bên này Bọn em đã để chờ sẵn dây điện, dây cáp ở đây rồi thì cái diện tích của cái phòng khách này thì à, cũng thương với anh chị là nó rơi vào khoảng chừng là 38 nhân với lại à, 4 mét khoảng mười mấy mét vuông thôi chứ không nhiều rồi vẫn liền kề với phòng khách là chúng ta sẽ đến khu bếp đây là khu bếp khu bếp thì thưa quý vị là nó rộng hơn phòng khách bởi vì nó được kết nối với lại không gian cầu thang ở khu vực bên này chính vì vậy cho nên là khu này nó rộng hơn cái phòng khách và khu bếp ở đây thì à, sử dụng những cái tông màu như màu lô lâu ờ, lông chuột ở dưới này này đó những cái ngăn kéo ở đây rồi phía trên này cũng có những cái ngăn tủ kéo mở ra mở vào ở đây đó thì kia cái khu này là để chúng ta lấu ờ, nướng rửa chén bát và đây úp chén bát thì chúng ta sẽ úp vào cái khay ở trong này được chưa đấy đẹp quá đẹp tủ ván acrylic sáng bóng và trên tường thì cũng đã được chuẩn bị ờ, những cái này để cho nó sạch khi mà mình nấu ăn đó rồi nguyên không gian anh chị nhìn từ phía ngoài vào đây là qua phòng bếp chúng ta sẽ đến một cái sảnh chung ở đây nữa và kết nối với lại nhà vệ sinh kết nối với lại à, sân phía sau để lấy thoáng lấy mát và một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt để dành cho quý vị cô bác à, lớn tuổi trong gia đình nhà mình thì à, xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tham quan phòng đi à, cái này thì sử dụng là cửa nhựa thưa các anh chị đấy cửa nhựa composite đấy rồi cái này là phòng ngủ ở dưới thì phòng ngủ ở dưới nó cũng có diện tích khoảng chừng 10 13 13 14 mét vuông gì đấy Đấy chưa? Tại bởi vì là nó không có vuông, còn em thiết kế là nó không có vuông. Chỗ này mình còn làm nồi ra một chút này. Đây, làm nồi ra một chút ở chỗ này để lấy cái không gian một cái cửa sổ kết nối với lại cái à, à, sân phơi giếng trời phía sau. Đúng không ạ? Rồi đây là sân phơi giếng trời phía sau đây. Cái khu này nó làm cho căn nhà nó có độ thoáng độ mát đấy và chúng ta sẽ đặt máy giặt ở khu vực ở đây đặt máy giặt ở khu vực ở đây thưa các anh chị và lấy thoáng lên phía trên kia đấy rồi tiến ra một chút là chúng ta sẽ có cửa phòng vệ sinh ở khu vực ngay đây nhà vệ sinh thì rất là đẳng cấp thưa các anh chị đây xin mời các anh chị cùng à, xem qua thứ nhất là à, kể đến là ví dụ như là vật liệu Venacera, thứ hai là bên tay à, trái này của phòng thì có bồn tắm nằm bồn tắm đứng thưa các anh chị đây bồn tắm này đấy chúng ta có thể tắm rửa chúng ta đi vào trong đấy thì nó làm cho căn nhà nền ở ngoài rất là sạch và dưới kia có một cái thanh đá để làm cho cái nền nó được ngăn cách giữa hai bên đó quá đẹp đó thì thưa các anh chị là cửa của cái nhà tắm này thì sử dụng là cửa nhôm sinh pha nhá cửa phòng ngủ thì được sử dụng là cửa composite đấy rồi thưa các anh chị là có một cái hay nữa là khi các anh chị đứng từ góc đó cuối nhà chúng ta nhìn ngược lên được chưa? Đấy chúng ta nhìn ra khu vực cầu thang qua khu vực bếp thì anh chị sẽ nhìn thấy một phần nào đấy của diện tích tầng trên ở đây thì tụi em thiết kế là lệch tầng cái căn nhà này cái công trình này là thiết kế lệch tầng và vất dưới rất nhiều các cái điểm rích rắc ở bên trong à, với những cái hình lên xuống lên xuống này rồi rất nhiều những cái góc cạnh làm cho căn nhà có nét nào đấy đẹp độc và lạ thưa các anh chị rồi cầu thang đi lên trên này đó mấy à, sáu hai bốn năm bậc là chúng ta sẽ đi lên đây và lên phía trên đó cầu thang thì cũng đơn giản thôi kính cường lực và tay vịn gỗ cam xe thưa các anh chị à, hồi nãy em có nói với các anh chị là căn nhà này thiết kế lệch tầng chính vì vậy sau khi mà anh chị lên đến cầu thang đó thì chúng ta sẽ là một cái sảnh ở đây rồi một hai ba bốn bậc là anh chị sẽ lên một à, bậc nữa và một hai ba bốn bậc nữa anh chị sẽ lên một bậc nữa đúng không ạ đấy nếu như anh chị đứng từ dưới đấy chúng ta nhìn lên trên này thì đây chỗ này sẽ là một khu đấy khu này thì thưa quý vị là chúng ta có thể sử dụng để làm không gian phòng thờ đấy và phòng thờ này thì có cửa sổ đi ra ban công ở phía đằng trước đây và ở đây thì tụi em thiết kế những một cái dãy à, à, gỗ ở đây để anh chị có thể để cái giá sách đấy, những cuốn sách những cuốn truyện ở trong gia đình nhà mình và nên cái phía này thì anh chị thấy không lại thêm bốn năm bậc nữa chúng ta mới lại tiếp tục kết nối vào trong các cái phòng ngủ ở phía sau đúng không ạ rồi riêng ở tầng này này lệch tầng ở dưới này lệch tầng ở đây nữa này lệch tầng thêm ở đây nữa này ba phát lệch tầng cái nhà này có thể gọi là độc và lạ đấy thưa các anh chị đấy độc và lạ em không biết là phát âm có đúng hay không nữa rồi khi mà lên đến đây thì sẽ kết nối với một cái nhà vệ sinh thì thưa quý vị là nhà vệ sinh thì cũng sử dụng là cửa nhôm sinh pha và sử dụng kính mờ đấy ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái bồn xí này thương hiệu Venacera à, rồi cái vách tắm đứng này bồn tắm đứng này cái này sẽ mở ra mở vào như vậy đó rồi một cái bồn rửa ở đây được chưa đó nước nuôi đầy đủ nha anh chị đó rất là đẹp có cửa sổ thoáng ra cái khu cầu thang rồi kế đến là chúng ta sẽ một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Đấy. Thì phòng này thì nó hơi nhỏ, tôi giới thiệu trước cho anh chị. Đây. Phòng này thì được à, khoảng chừng à, 9 mét vuông. Đấy, 9 mét vuông và có cửa sổ thông thoáng sang cái khu vực à, ban công ở phía đằng này. Được chưa? Đó. Cửa thì cũng à, tông màu rất là nhã nhặn. Đó, thì hành lang mình vừa đi lên này rồi kết nối qua phòng ngủ bên này phòng ngủ bên này và nhà vệ sinh bên này và sẽ có một phòng master rộng rãi ở đây trong cái phòng master này thì nó khá là rộng thưa cô bác 4 x 4 16 mét vuông và có một phòng tắm ở đây đây trải nghiệm thử cái phòng tắm trước đi rồi đó nước lôi là đầy đủ này đấy làm tí ờ, rửa tay rửa chân cho nó mát trên hình thì vẫn là một anh chàng đẹp trai chứ không có gì thay đổi nếu mà quý vị ờ, cô bác nào mà yêu mến em phong thì nhớ để lại comment bình luận ý kiến đóng góp ở dưới dưới à, sẽ có một phòng tắm ở bên phía bên này và bồn à, cầu ở bên bên này đấy không hiểu sao mà các bác thợ thi công xong cứ mở cái nắp cái hồn cầu lên cũng là người ta đóng xuống như vậy trông nó đẹp đúng không ở đây thì cũng được ốp gạch hết rồi có cửa sổ đấy rồi quay lại cái phòng ngủ này sẽ có một cái cửa sổ lấy thoáng từ cái khu vực à, giếng trời là ở ngay vị trí này đó hoành tráng chưa rất là da gì nhá lầy lọ phết đấy à, đi lên mái nhà thì chúng ta sẽ có cầu thang ở đây đi lên bên này thì à, hơi treo chéo một tí hơi ngang ngang một tí đấy, rất là hấp dẫn nhá một tuyệt vời phải nói là mẫu kiến trúc này anh chị nào mà muốn phá cách thì hãy liên hệ em phong xây theo mẫu này được đấy rất là tuyệt vời à, ban công ở phía trước ấy thì em đang không cầm chìa khóa chính vì vậy em sẽ à, ra cái ban công bên này đây sẽ à, một cái hướng đi ra ban công đấy đây ban công này là cái chỗ đầu tiên hồi nãy em nói chuyện với các anh chị là chúng ta sẽ có ban công ở đây và khu phố ở phía trước đó đẹp không anh chị đứng ở đây nhìn lên thì quá đẹp không có gì phải bàn cả thực sự là một mẫu à, thiết kế mới mất nhiều à, chất xám với mất rất nhiều à, thời gian để nghiên cứu để cho ra cái bản chốt hạ cuối cùng để xây dựng nên căn nhà chắc là em sẽ dừng lại video của mình ở đây anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà đầu tư bất động sản có nhu cầu kết bạn làm quen nói chuyện anh em thì cứ mạnh dạn liên hệ với em Phong à, số liên lạc của em thì là 0942 864949 còn à, thông tin chi tiết của căn nhà cũng như là thông tin về tất cả em sẽ để dưới phần mô tả anh chị nào có nhu cầu kết nối với Phong thì vui lòng kết nối qua Facebook thì nó sẽ thuận tiện hơn bởi vì kết nối qua Zalo hay là gọi điện thoại nhiều khi là mai đâu nhỡ đâu mất đi cái điện thoại rồi chẳng hạn thế là mình lại không có còn thông tin thì hãy liên hệ với Facebook Nam Phong Bất Động Sản có trang fanpage có trang Facebook và có trang web Nam Phong Bất Động Sản ở ờ, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Ờ, chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống và có nhiều niềm vui, nhiều niềm vui là được rồi. Ok ha, à, xin chào anh chị.